Kính chào quý thầy cô. Thì à, trong cái clip này á, thì phòng công nghệ thông tin à, sẽ triển khai hệ thống eOffice tại UH. À, nội dung của hệ thống eOffice thì chúng ta sẽ tìm hiểu về à, mục đích của hệ thống eOffice, các cái chức năng gồm có chức năng đăng ký xe, à, chức năng quản lý văn bản đến, à, quản lý văn bản đi, quản lý văn bản pháp luật và văn bản công khai. Quy trình để từ một cái văn bản đến trở thành một công việc và quy trình từ một cái văn bản nội bộ trở thành một cái văn bản đi và cuối cùng đó là à, quản lý về việc à, văn bản nội bộ cũng như là quá trình giao việc thì à, mục đích của hệ thống eOffice là dùng để quản lý à, toàn bộ các hoạt động về văn phòng điện tử các loại văn bản giấy tờ công việc à, cụ thể sẽ là chuyển đổi số cho hoạt động của văn phòng trường và à, thiết kế một số chức năng đặc thù của OH à, lưu trữ văn bản pháp luật dành cho phòng thanh tra pháp chế và các đơn vị thì có thể sử dụng eOffice để quản lý việc giao việc à, quản lý cái tiến độ công việc cũng như là các cái à, vấn đề về trao đổi nội bộ ở trong à, đơn vị đầu tiên đó là chức năng đăng ký xe thì đối với chức năng đăng ký xe thì à, tất cả các cái viên chức trong UH đều có chức năng này đều có thể thể đăng ký xe tuy nhiên thì đăng ký xe thì phải được à, văn phòng trường duyệt à, thì văn phòng trường sẽ phân công à, một số cá nhân nào đó sẽ phụ trách để mà duyệt cái à, đăng ký của thầy cô và sau khi duyệt xong thì sẽ có cái phản hồi trên hệ thống và à, người dùng có thể xem cái lịch chạy xe của trường về chức năng quản lý văn bản đến và văn bản đi thì chức năng này à, chỉ có à, cho một nhóm người sử dụng chứ không phải là tất cả mọi người chỉ những ai có quyền tạo văn bản đến văn bản đi thì mới thấy được cái, cái chức năng này thôi thì văn bản đến và văn bản đi thì nhà trường sẽ tổ chức lưu trữ à, về các cái chức năng như là thêm, sửa, xóa, lưu trữ, tìm kiếm, lọc các cái văn bản đến và đi ở UH. Thì sau khi giả sử như nhà trường nhận được một cái văn bản đến thì nhà trường sẽ phân xuống cho các cái đơn vị. À, thì à, đầu tiên là nhà trường sẽ nhập cái văn bản đến vào trong hệ thống và sẽ sử dụng cái chức năng giao việc để mà giao cái văn bản đó xuống cho các cái cá nhân phụ trách ở các đơn vị và các cái cá nhân phụ trách đó có thể tiếp tục chia nhỏ công việc và giao xuống cho các cái à, chuyên viên ở phía dưới và trong suốt cái quá trình giao văn bản này thì có thể theo dõi được tiến độ của công việc có thể có cái văn bản à, chỉ giao để biết có thể có những văn bản giao và yêu cầu báo cáo vân vân quy trình tiếp theo đó là từ một công việc sẽ chuyển thành văn bản đi giả sử như dưới đơn vị muốn gửi một cái văn bản đi ra bên ngoài hoặc phát hành một cái văn bản nào đó thì đầu tiên là à, một cái cá nhân nào đó sẽ phụ trách ở dưới đơn vị tạo một cái công việc và giao cho một cá nhân khác à, có quyền tạo văn bản đi trong tình huống này là à, cái người dưới đơn vị sẽ tạo một cái văn bản giao việc và giao cho một cái người nào đó ở văn phòng trường mà cái người đó có quyền tạo văn bản đi thì sau đó thì hai bên sẽ thảo luận với nhau sửa chữa cái văn bản về hình thức về trao đổi vân vân à, hai bên sẽ thảo luận thảo luận với nhau về cái cái cái thể thức của văn bản đó ở trên hệ thống và sau khi đã à, chốt được cái tập tin mà sẽ ban hành thì cái người bắt đầu á, tức là người bắt đầu công việc đó, à, ở bước đầu tiên mà người tạo ra công việc đó, đó sẽ bắt đầu upload lại chỉnh sửa lại cái văn bản mà mình vừa mới giao cho cái người à, ở văn phòng trường thì sẽ upload lại cái văn bản đó là phiên bản cuối cùng và sau đó thì cái người có quyền tạo văn bản đi đó, họ sẽ có nút để tạo văn bản đi tự động từ cái công việc trên như vậy chúng ta có thể hình dung là từ một cái công việc hai bên đang trao đổi thảo luận với nhau sau khi đã chốt được cái công việc rồi đã chốt được cái văn bản rồi thì sẽ có cái nút để tạo nhanh tạo trở thành một cái văn bản đi tức là biến một cái công việc trở thành một cái văn bản đi tiếp theo là văn bản nội bộ cái khái niệm văn bản nội bộ trong hệ thống này được hiểu là là quá trình giao việc như vậy thì cái cái cái công việc cũng như là à, văn bản nội bộ nó là khái niệm à, cùng chung một khái niệm ha à, thì cái quá trình giao việc này nó sẽ bắt đầu từ một cá nhân đến một cá nhân khác hoặc là từ một cá nhân đến nhiều cá nhân khác cái quá trình này không có bị giới hạn trên hệ thống à, chúng ta có thể giao việc cho một người nào đó à, nào khác có thể là à, cấp cao hơn mình à, hoặc là cấp thấp hơn mình đó là tùy vào cái cái cái cái cái bản chất của công việc chứ không phải cái khái niệm ở đây là giao việc phải là à, lãnh đạo à, giao xuống cho các chuyên viên à, à, chúng ta phải hiểu cái khái niệm này và quá trình giao việc có thể là một cái báo cáo gì chúng ta cần gửi một báo cáo cho lãnh đạo thì chúng ta có thể à, giao một công việc từ dưới à, chuyên viên lên cái cấp à, cao hơn à. rồi trong quá trình đó thì chúng ta có thể theo dõi tình trạng có thể trao đổi thảo luận với nhau về công việc đó theo dõi cái tiến độ công việc theo đó theo một cái mô hình cây đa cấp cây đa cấp ở đây có nghĩa là à, một công việc được giao xuống cho một người và người đó tiếp tục giao xuống cho cấp con nữa và giao xuống cho cấp con nữa đó là nó hình thành một cái cây đa cấp như vậy và cái người bắt đầu công việc đó cũng như là tất cả những người tham gia trong công việc đó sẽ có thể theo dõi được cái toàn bộ cái tiến độ cũng như là nhìn thấy được cái cây phân cấp đó à, thì bây giờ à, sẽ đến cái phần à, demo trên cái hệ thống mà e office thì đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào cái địa chỉ là eoffice.uh.edu.vn và chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản của UH đăng nhập bằng tài khoản UH hoặc là tài khoản mail ở phía dưới này à, sau khi chúng ta đăng nhập thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình à, bên trái là cái menu danh sách các menu bên phải là các cái chức năng thì đầu tiên là chúng ta thấy cái trang tổng quan thì nó sẽ hiển thị thứ nhất là cái những cái công việc à, có à, có liên quan đến à, cá nhân mà chưa hoàn thành rồi đây bên phải à, khúc này đó là danh sách các công việc mới nhất và có liên quan đến những cái thông báo mới nhất à, có liên quan đến cá nhân đó rồi sau đó thì chúng ta sẽ quan sát bên này tùy theo cái quyền của mỗi người thì chúng ta sẽ thấy được các cái menu khác nhau thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái chức năng là đăng ký xe thì chúng ta sẽ vào cái phần đăng ký xe thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái lịch chạy xe được hiển thị ra à, có các cái chiếc xe của trường nè rồi cái à, thời gian biểu nè cái cái lịch nè Đấy, để chúng ta có thể quan sát cái à, thời gian biểu này đó, rồi có lịch cái chúng ta nhìn ở trên đây thì nó sẽ vẽ cái biểu đồ của à, cái cái, cái, cái việc chạy xe rồi sau đó chứ nếu chúng ta muốn à, quan sát ở đây chúng ta có thể nhìn cái tìm cái lịch trống của một chiếc xe nào đó thì chúng ta có thể là thực hiện cái chức năng là đăng ký xe mình bấm vào đăng ký xe thì chúng ta sẽ chọn à, chọn xe tương ứng với cái à, cái số chỗ à, rồi địa điểm xuất phát rồi điểm đến à, chúng ta sẽ nhập đầy đủ các cái thông tin này rồi sau, sau đó là chúng ta chọn thời gian đi thời gian đi rồi thời gian về à, ví dụ như vậy rồi nội dung công công công tác đó là gì chúng ta nhập ở đây và đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ có cái danh sách người đi cùng à, thì ai là người đi à, trong cái chuyến xe này thì chúng ta sẽ nhập vào à, tương tự như vậy chúng ta có thể nhập nhiều người và sau đó chúng ta bấm lưu thì chúng ta sẽ đăng ký đã đăng, hoàn thành cái quá trình đăng ký xe rồi thì chúng ta sẽ có cái phần à, lịch sử đăng ký xe à, lịch sử đăng ký xe thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái lần mà chúng ta đã đăng ký xe và cái trạng thái tương ứng đó là đã duyệt hay là chưa duyệt đấy thì khi mà văn phòng trường à, duyệt cái chức năng này thì chúng ta sẽ có chuyển sang cái trạng thái là đã duyệt à, thì khi chúng ta duyệt rồi thì chúng ta có thể xem chi tiết cái chuyến xe đó xem chi tiết cái chuyến xe đó và khi đã duyệt thì trên cái lịch sử đăng ký xe này nó sẽ ghi nhận và toàn trường sẽ thấy được cái lịch chạy xe này đó là chức năng về đăng ký xe chức năng thứ hai đó là à, liên quan đến văn bản đến và văn bản đi à, thì văn bản chúng ta sẽ à, bước vào phần văn bản đi ha văn bản đi á, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái danh sách của toàn bộ văn bản đi được lưu trữ về cơ sở liệu toàn trường ở trong này thì tất nhiên là chỉ những người nào và có quyền đi văn bản đi thì chúng ta mới thấy được cái phần văn bản đi này thôi à, rồi thì à, ở đây văn bản đi chúng ta có thể là xem chi tiết nó à, những cái thông tin về văn bản đi À, tập tin đính kèm văn bản đi các cái thuộc tính chi tiết của văn bản đi nó có những thuộc tính nào Đấy. rồi à, à, cái cá nhân mà phụ trách văn bản đi có thể chỉnh sửa các thông tin này có thể upload lại các file vân vân Đấy, chúng ta có thể tham khảo để biết cái thứ hai là chúng ta có thể là thêm văn bản đi này mình thêm văn bản đi thì mình chọn các cái cái cái ô nhập liệu tương ứng các ô nhập liệu tương ứng để chúng ta có thể là à, nhập cái văn bản đi à, các công việc này thì đa phần là do văn phòng trường sẽ sẽ làm à, cái thầy cô thì à, chúng ta sẽ sử dụng các cái chức năng về giao việc là chủ yếu còn à, cái phần nội dung về văn bản đến và văn bản đi thì chủ yếu là văn phòng trường sẽ làm à, rồi tương tự như vậy thì à, chúng ta cũng có à, cái phần văn bản đến văn bản đến thì nó cũng giống như văn bản đi thôi tuy nhiên cái các cái thuộc tính của hai loại văn bản này có thể khác nhau Đấy, thì chúng ta có thể thêm văn bản đến ở đây rồi, rồi chúng ta nhập đầy đủ các cái trường thông tin này nếu một cái văn bản nào đó là được đánh dấu là công khai thì tất cả mọi người sẽ thấy ở trong cái menu là văn bản công khai Đấy, rồi có các cái tập tin được chọn rồi đơn vị lưu bản cứng vân vân nói chung là có rất nhiều thuộc tính này thì ở đây chúng ta cần phải điền đầy đủ vào đặc biệt là cái phần mô tả à, trích yếu là cái tiêu đề của văn bản này đặc biệt là phần mô tả này chúng ta phải nhập đầy đủ các cái từ khóa liên quan đến cái văn bản đó để nó phục vụ cho quá trình tìm kiếm rồi thì ở đây nó có một tìm kiếm và cái bộ lọc để chúng ta có thể tìm lại các cái loại văn bản các cái văn bản nào đó mà nhà trường đã lưu trữ ở trong này như vậy văn bản đến và văn đi thì nó là danh sách thôi nó dạng danh sách và à, chỉ có một số à, chuyên viên ở văn phòng trường thì mới thấy được cái chức năng này tiếp theo là phần văn bản pháp luật văn bản pháp luật thì nó giống như là văn bản đến ha, văn bản đến tuy nhiên thì cái phần văn bản pháp luật này thì do phòng thanh tra pháp chế họ sẽ à, chủ trì quản lý và nó cũng tương tự như là cái văn bằng đến thôi à, à, cũng nhập các cái thông tin này rồi tiếp theo là cái phần mà tất cả mọi người đều thấy đó là văn bản công khai thì văn bản công khai à, là những cái văn bản đến văn bản đi văn bản pháp luật mà được đánh dấu là công khai thì tất cả mọi người vào cái phần này đều sẽ thấy cái văn bản này và có thể xem chi tiết xem chi tiết và chúng ta chỉ xem thôi chứ chúng ta không có được quyền chỉnh sửa à có thể download cái phần bản cái file văn bản này về để mà à, chúng ta xem thôi à, à, những cái văn bản này đã được đã à, đánh dấu là công khai rồi ngoài ra chúng ta có thể tìm kiếm là các bộ lọc để mà tìm cái văn, loại văn bản công khai đó như vậy, như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái chức năng đăng ký xe và văn bản đến và văn bản đi và văn bản pháp luật và văn bản công khai bây giờ chúng ta sẽ qua cái tính năng quan trọng nhất đó chính là à, công việc à, công việc thì chúng ta phải hiểu rằng là một cái công việc à, nó sẽ được khởi đầu từ một người và được giao xuống cho nhiều người à, sau đó thì từng cái người được giao việc đó họ có thể tiếp tục giao xuống cho những người khác nữa đấy thì à, khi mà chúng ta vào cái phần giao việc thì chúng ta sẽ thấy đây là tất cả các công việc có liên quan đến cá nhân có liên quan đến cá nhân tức là cá nhân đang đang cái tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống đó à, có liên quan đến cá nhân và à, ví dụ như ở đây chúng ta có thể quan sát một vài cái công việc à, cái này là dữ liệu à, mẫu thôi dữ liệu à, để, để, để, để thử nghiệm thôi chứ không phải là dữ liệu chính thức thầy cô ha à, thầy cô có thể nhìn ở đây nè đây là công việc do bạn Châu Quốc Long à, khởi xướng tức là người bắt đầu và cái tên công việc đó là giao việc báo cáo cuối năm ví dụ như vậy và chúng ta có thể bấm dấu cộng ở đây thì chúng ta sẽ thấy là công việc này à, được giao cho Đặng Thái Thịnh và Đặng Thái Thịnh làm nhiệm vụ là báo cáo thông tin cuối năm và cái trạng thái của công việc này là đang thảo luận với nhau và và chúng ta có thể theo dõi cái cây cái cây tiến độ của công việc rồi công việc này là à, tạo một cái khóa học tên là khóa học à, sinh hoạt công dân do đặng thái thịnh là là người khởi xướng và trong cái khóa học này thì giao cho châu quốc long à, có nhiệm vụ là làm slide và châu quốc long lại có dấu cộng ở đây nữa nghĩa là châu quốc long lại giao xuống cho một người nữa đó là lương ngọc tú và lương ngọc tú lại có thể giao xuống dưới này cho châu quốc long nữa tức là một cái cây à, với nhiều cấp với nhiều cấp và phân rã mỗi công việc xuống như vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể hình dung được một cái cái công việc nó đã được triển khai như thế nào à và ở đây á, là mình đừng có nghĩ rằng giao việc là cái công việc mình bắt buộc người khác phải làm mà nó có thể là một cái báo cáo à, nó có thể là một cái yêu cầu hỗ trợ vân vân à, nó có rất nhiều loại công việc chứ không phải là lúc nào cũng là giao việc đó là mình à, uh, yêu cầu một người khác nó phải làm một công việc gì đó rồi thì thầy cô thấy ở đây là nó có à, ba cái ba cái màu chủ yếu à, cái màu thứ nhất là màu xanh xanh lá cây thì cái màu xanh lá cây như thế này á, là cái văn bản đó là là văn bản bắt đầu tức là nếu chúng ta thấy cái cái dòng nào mà màu xanh lá cây á, thì cái cái cái dòng đó sẽ là cái văn bản bắt đầu văn bản mà cái cái cái, cái từ cái công việc mà à, cái người khởi khởi xướng công việc đó, đó còn nếu chúng ta lấy thấy nó màu vàng á, có nghĩa là nó liên quan đến đến cá nhân cá nhân hiện tại cái người đang login vào trong hệ thống tức là liên quan đến mình á, liên quan đến mình và cái công việc nào mà nó màu trắng tức là nó không liên quan đến mình nó không liên quan đến mình của những người khác là đang làm thì chúng ta nhìn những cái màu này chúng ta sẽ hình dung được ha màu xanh là khởi sướng màu vàng là liên quan đến đến mình liên quan đến cá nhân mình và màu trắng là không liên quan gì đến mình cả Đấy. rồi thì à, bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một cái à, công việc mới ha chúng ta xem như là cái phần này à, là cái phần tham khảo thôi bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một công việc công việc mới tức là mình sẽ tạo mới một công việc à, văn bản nội bộ khi mình tạo mới một văn bản nội bộ nghĩa là mình đã giao việc cho người khác rồi thì mình sẽ vào cái à, chức năng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên á, à, nó có nhiều cái thuộc tính chúng ta chúng ta cần phải làm thứ nhất là chúng ta chọn mức độ khẩn cấp của công việc à, ví dụ như bình thường rồi à, trích yếu phần thiết yếu tức là tên của công việc à, ví dụ như là à, à, thiết kế rồi, thiết kế website phòng nghiệm tin rồi loại văn bản là văn bản nội bộ nó chọn sẵn cho chúng ta rồi rồi cái phần mô tả là chúng ta có thể ghi chi tiết ra hoặc là mình có thể đánh các cái từ khóa để cho hỗ trợ mình sau này trong quá trình mình có thể tìm kiếm lại à, chúng ta gõ chi tiết các cái từ khóa có liên quan ví dụ như vậy rồi à, sau đó chúng ta chọn cái phân loại phân loại nó là à, một cái à, một cái công văn ví dụ như vậy rồi tương tự như vậy thì chúng ta có thể upload cái file lên cái file đính kèm nếu có à, file đính kèm upload cái file đính kèm lên và cái người bắt đầu là cái người đang login vào hệ thống hiện tại thì cái loại điểm KPI này à, nhà trường chưa có triển khai chúng ta chọn chưa phân loại ha. À. rồi sau đó chúng ta sẽ thêm việc cái công việc này chúng ta sẽ giao cho ai rồi chúng ta sẽ giao cho ai rồi chúng ta giao cho hai người đó là châu quốc long và lương ngọc tú à, chọn loại công việc đó là giao việc à, như vậy chúng ta thấy ở đây là loại công việc nó có nhiều loại nè ở đây là chưa phân loại có thể là giao để biết thôi để à, rồi giao để là là công việc báo cáo hay là giao giao việc tức là yêu cầu phải làm hay là nhờ hỗ trợ ví dụ như vậy nó có phân loại công việc ở đây và cái phần trăm KPI cái phần trăm KPI thì hiện tại thì à, chúng ta có thể đặt bất cứ giá trị nào tại vì à, hiện tại hiện tại thì chúng ta chưa có tính KPI trên hệ thống Eofix đó là giai đoạn sau à, ghi chú chính là cái nội dung của công việc nội dung của công việc rồi nếu mà chọn giao việc ha và phần trăm KPI mỗi người 50 trăm nếu như chúng ta chọn ghi chú như thế này nếu chúng ta chọn ghi chú như thế này thì cả hai người này đều có chung một ghi chú là lập trình à, hoặc là nếu chúng ta có thể à, chúng ta có thể giao cho từng người với cái vai trò công việc khác nhau thì mỗi lần chúng ta chỉ add được một người thôi ví dụ nha ví dụ trong tình huống này là chúng ta thêm việc là long à và chúng ta giao cho Long là công việc là thiết kế đồ họa rồi mình lưu lại thì nó xuống như này đây Long có công việc là thiết kế đồ họa và chúng ta thêm việc tiếp nữa và chúng ta tìm là Tú thì à, công việc của Tú là công việc khác à, lập trình thì chúng ta sẽ thấy là nó xuất hiện hai dòng khác nhau một người thiết kế đồ họa một người lập trình còn nếu như, nếu như mà chúng ta đưa cả hai người vào trong này luôn à, đưa cả hai người trong này luôn rồi sau đó à, chúng ta lại gõ một cái phần ghi chú ở dưới, ở dưới này trong cái trường hợp mà chúng ta giao cả hai người à, như thế này mà chúng ta ghi cùng một cái cùng một cái ghi chú như thế này có nghĩa là cái ghi chú này sẽ được ghi cho cả hai người tức là ghi chú này sẽ là tên công việc á tên công việc mà chúng ta phân rã ra cho hai người này rồi thì chúng ta thấy ở đây là hai người này thì có nội dung là kiểm thử còn hai hai người này thì có nội dung là khác nhau công việc khác nhau rồi à, sau đó thì à, chúng ta có thể chọn cái văn bản tham chiếu tức là văn bản để tham khảo để làm được công việc này thì cần có tham khảo cái văn bản nào hay không đấy nếu không có thì thôi chúng ta bỏ qua sau đó chúng ta lưu thì khi chúng ta lưu như vậy á thì tất cả bốn người à, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây à, cái công việc chúng ta vừa mới tạo ra là thiết kế website phần mềm tin nè à, nó được phân rã xuống cho bốn người nè và bốn người này á, thì có trạng thái là mới giao rồi sau đó thì à, đối với từng người thì chúng ta sẽ có cái chức năng là trao đổi trao đổi thảo luận với người đó trao đổi thảo luận với người đó riêng cái người bắt đầu công việc này thì họ sẽ có các cái chức năng à, như là tiếp tục giao việc tiếp tục phân rã công việc ra hoặc là chỉnh sửa sửa lại cái văn bản mà chúng ta vừa mới à, vừa mới giao xuống à, có thể upload lại file có thể sửa một số thông tin nào đó à, vân vân rồi thì cái văn cái công việc này nó được phân rã xuống cho cho bốn người thì trong từng người như thế này á hiện tại thì bốn người này trong cái công việc này á, là cấp con của mình thì mình có thể có trao đổi trực tiếp với họ ví dụ như ở đây mình có thể chuyển trạng thái rằng là đang làm khi một lần trao đổi như vậy thì mình có thể chuyển trạng thái của công việc thì trạng thái công việc nó có rất nhiều ví dụ như là mới giao nè đã biết rồi đã hoàn thành rồi đang làm đang thảo luận hay là bị trì hoãn hay là à, à không hoàn thành hay là hoàn thành trễ hay là từ chối làm vân vân nó có rất nhiều trạng thái thì chúng ta có thể thay đổi à, ví dụ như là đang làm chúng ta chuyển sang trạng thái là đang làm rồi chúng ta trao đổi à, ví dụ như vậy và trong quá trình trao đổi này chúng ta có thể đính kèm file đây nó có file này chúng ta có thể đính kèm cái file này vô để cho người kia có thể có thể nhận được cái file đó rồi chúng ta lưu lại rồi chúng ta lưu lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái à, trạng thái đối với anh Tú đã chuyển sang trạng thái là đang làm và giữa anh Tú và Thịnh sẽ thấy được cái phần trao đổi này rồi tại đây thì nếu như anh Tú à, thấy rằng công việc của anh Tú à, gặp phải một cái vướng mắc gì đó cần phải có một người khác à, tiếp tục giao việc thì anh Tú sẽ đăng nhập vào tài khoản của anh Tú thì anh Tú sẽ tiếp tục à, giao xuống cho một người khác nữa à, thì ở đây bây giờ em sẽ login với tài khoản của anh Tú thì khi em login vào tài khoản anh Tú á thì ở đây thì cô thấy là em đang login vào tài khoản anh Tú này thì à, nó có một cái thông báo đó là thì ở đây là tài khoản của anh Tú thì ở đây à, thầy cô sẽ thấy rằng là nó có một cái thông báo đó là bạn có một công việc mới được giao từ Đặng Thế Thịnh và sau đó thì công việc của bạn đã được chỉnh sửa bởi Đặng Thế Thịnh à, như vậy thì anh Tú sẽ nhận được cái thông báo này ở trong cái phần notification này Đấy. rồi sau đó anh Tú vào vào phần giao việc Đấy, thì cái tài khoản của anh Tú sẽ thấy cái công việc có tên là thiết kế website thì sau đó anh Tú vào cái phần giao việc thì anh Tú sẽ thấy là có cái chức năng là thiết kế website công nghệ thông tin và có công việc liên quan đến anh Tú đó là lập trình thì à, tại đây anh Tú có thể có cái phần trao đổi trao đổi trực tiếp với cái người quản lý đó là Đặng Thế Thịnh à, có thể trao đổi rồi có thể cập nhật trạng thái lại à, ví dụ như là à, hoàn thành hoàn thành rồi cập nhật lại trạng thái và ghi cái ghi chú ở phía dưới này rồi lưu lại rồi dạ, anh tú có thể nhìn thấy cái, cái những cái nội dung trao đổi giữa hai người này rồi như vậy anh tú vừa mới cập nhật lại cái trạng thái là đã hoàn thành rồi và à, hoặc là anh tú có thể giao việc xuống cho một cái người khác rất là tùy quá trình à, có thể tiếp tục giao việc xuống cho người khác à, thì nó sẽ điền hết toàn bộ à, các cái thông tin có sẵn kế thừa lại hết toàn bộ thì anh tú chỉ chọn thêm là cái người là thêm việc thôi rồi anh tú có thể tiếp tục giao xuống giao thiết chẳng hạn rồi ví dụ như vậy rồi ok rồi luôn mình chọn cái điểm cao KPI ha rồi luôn rồi như vậy thì ở trong công việc do thịnh khởi xướng nè à, xuống dưới anh Tú này và anh Tú đã giao một cái phần nhỏ cho Thiết để làm thì ở bên này ở cửa sổ bên này là cửa sổ của Thịnh nè thì Thịnh sẽ refresh lại cái trang này ha đấy Thịnh sẽ thấy rằng là đây là thiết kế website phòng nguyện tin à, có giao xuống cho anh Tú này và anh Tú giao xuống cho Thiết này trạng thái là mới giao còn riêng công việc của anh Tú là đã hoàn thành rồi đấy thì ở đây thì cô sẽ thấy rằng là giữa Thịnh và các cái cấp con trực tiếp đó là Long Tú Thiết và tới ở dưới, ở dưới này thì sẽ có cái phần trao đổi với nhau tức là à, mình sẽ trao đổi được với cấp con trực tiếp của mình còn trong trường hợp là anh tú anh giao tiếp cho xuống tiếp cho thiết thì anh tú với thiết sẽ trao đổi cho mình không có trao đổi được với với, với thiết ở chỗ này Đấy. còn riêng của anh tú thì ở, ở bên này mình sẽ thấy rằng là chỗ này anh tú sẽ có thể trao đổi được với à, cấp cha gần nhất và cấp con gần nhất Đấy, chỉ báo cáo được với cấp cấp cha gần nhất và cấp con gần nhất thôi còn những cái dòng khác là anh tú không thể không thể can thiệp được Đấy. rồi thì trong cái trường hợp đây là trường hợp mà mình sẽ quản lý cái công việc cái tiến độ công việc à, mình giao việc xuống cho từng cái cá nhân từng cái đơn vị à, xin lỗi từng cái à, cá nhân à, trong đơn vị mình hoặc là cá nhân ở phòng khác mình nhờ hỗ trợ mình cũng, cũng có thể mình gắn gắn cái cái tên của họ vào trong cái công việc mà mình đang đang đang làm thì à, cái quá trình này mình có thể áp dụng để mà tạo văn bản đến đến và văn bản đi à, như sau đó là khi mà một cái công việc giả sử như là công việc của Thịnh giao cho anh Tú công việc của Thịnh này giao cho anh Tú thì Thịnh và anh Tú sẽ trao đổi với nhau trao đổi với nhau để mà có thể hoàn thành cái công việc đó bằng cách là sau khi đã hoàn thành công việc đó rồi thì sẽ upload lại cái file Thịnh là người bắt đầu đúng không như vậy Thịnh là người yêu cầu à, tạo cái văn bản đi thì thịnh sẽ là người sửa lại sau khi đã trao đổi xong rồi đã hiểu được cái những cái vấn đề cần chỉnh sửa rồi thì thịnh sẽ là người đi vào để sửa cái văn bản đi đó để để sửa công việc đó để sửa công việc đó thì à, thịnh sẽ vào cái phần này để sửa bằng cách là upload lại cái tập tin có thể xóa đi tập tin cũ upload lại tập tin mới à, sau khi upload lại xong rồi thì mình sẽ lưu mình sẽ lưu à, như vậy thì giả sử như anh tú là người ở văn phòng trường mà có quyền tạo trên văn bản đi thì anh Tú sẽ đến à, đến đây à, anh Tú sẽ vào lại cái tài khoản này tài khoản của anh Tú ha anh Tú sẽ vào lại cái phần à, thiết kế website của niềm tin này ví dụ như vậy và anh Tú sẽ có nút là tạo văn bản đi như vậy ở đây Thịnh là đã đã yêu cầu đã làm đã upload lại file rồi thì ngay lập tức anh Tú có thể tạo văn bản đi bấm tạo văn bản đi đấy thì nó tự động nó tạo ra một cái form nó điền sẵn hết tất cả mọi thứ và nó kéo cả cái tập tin mà Thịnh đã upload lần cuối cùng lên đây và sau đó thì anh Tú chỉ điền thêm các cái thông tin cần thiết cho một cái văn bản đi và có thể lưu lại thì lúc đó ngay lập tức một cái công việc nội bộ trao đổi nội bộ nó đã chuyển đổi thành văn bản đi rồi và cái quy trình cuối cùng đó là quy trình từ từ à, văn bản đến trở thành công việc như vậy ở đây chúng ta lưu ý là có hai cái quy trình rất là rõ đó là quy trình văn bản đến trở thành công việc và công việc trở thành văn văn bản đi thì vừa rồi mình mới demo cái phần à, công việc trở thành văn bản đi bây giờ mình sẽ demo cái phần à, à, văn bản đến trở thành công việc thì cái này khá đơn giản thôi tức là trong cái phần văn bản đến à, ví dụ như là ủy ban nhân dân thành phố có gửi cho mình một công việc một cái công văn gì đó và cái công văn này là văn phòng muốn chuyển xuống cho các cái đơn vị thì văn phòng có thể bấm vào nút giao việc đó, như vậy là mình đang ở văn bản đến mà mình sẽ bấm nút giao việc thì nó sẽ tự động nó điền sẵn tất cả các cái thông tin này và chúng ta chỉ cần thêm cái đối tượng à, nhận cái văn bản này là xong à chúng ta thêm việc và chúng ta đưa những người nhận những người nhận ở trong à, hệ thống à, nhân sự và mình chọn cái loại công việc là gì và mình điền các cái thông tin ở trong này tương tự như là quá trình giao việc thì ở đây á, các quá trình giao việc chúng ta có thể là tạo theo đơn vị à, xin lỗi tạo theo cá nhân hoặc là tạo theo nhóm đều được à, ví dụ như chúng ta muốn chuyển cái văn bản đến à, ví dụ như chúng ta muốn chuyển cái văn bản đến này đây trở thành một cái công việc mà giao xuống cho tất cả các lãnh đạo đơn vị tất cả các trưởng phòng ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ vào cái phần là thêm việc nhóm thì thay vì chúng ta chọn à, từng cá nhân thì chúng ta có thể chọn nhóm lãnh đạo các phòng ban rồi thì tên loại công việc là để biết rồi ví dụ như vậy à, và ngay lập tức là chúng ta bấm ok thì nó sẽ tự động sinh ra tất cả công việc và nó gửi đến cho toàn bộ cái người người dùng trong nhóm và chúng ta tạo cái mục mục đích của mình tạo ra cái nhóm là để mình không cần phải phải phải phải phải gõ nhiều lần cái cái tên của từng người lặp lại mà những cái nhóm này thường xuyên nhận cái văn bản đó thì chúng ta tạo à, bằng cái nhóm rồi ngoài ra thì đây là các cái chức năng về quản trị thôi thì à, ví dụ như là người dùng à, trên HRM đơn vị HRM rồi định nghĩa các nhóm người dùng các cái quyền hạn rồi quản lý các cái danh mục thì cái phòng này cái phần này thì do phòng công nghệ thông tin và văn phòng trường sẽ quản lý thầy cô à, khi có cái nhu cầu này đó ví dụ như các cái, cái à, nhu cầu thông thường của thầy cô đó đó là định nghĩa cái à, cái nhóm người dùng à, ví dụ như là hiện tại thì có nhóm à, người dùng liên quan đến văn bản pháp luật hay là nhóm lãnh đạo các phòng ban thì mình muốn tạo thêm các cái nhóm này gì đó ở các đơn vị thì chúng ta có thể là yêu cầu này lên phòng phòng trường để tạo các cái nhóm khi chúng ta tạo các cái nhóm người dùng này rồi á thì khi mà à, chúng ta giao việc á, chúng ta có thể giao việc cho nhóm chứ không phải là chỉ có giao việc cho cá nhân không Đấy. thì đó là một số cái chức năng trên hệ thống eofix thì hệ thống này thầy cô có thể vào trải nghiệm thử và văn phòng trường sẽ thông báo cái thời gian à, à, để có thể là gọi là à, xóa nháp à, xóa nháp sau đó thì chúng ta sẽ à, đưa dữ liệu thực tế vào và sẽ triển khai cho các đơn vị à, cái bài trình bày đến đây là hết rồi. cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi